bóng người đó nhẹ nhàng vượt qua nơi đây quên xuống ngày ấy tạm nhịp lạc vì mê say hôn lấy anh bay theo con sóng xô dòng xìu nụ cười ngọt ngào cho ta tan vào phút giây mê man quên hết con đường về chẳng thể tìm được lối về yêu nhau qua quyến trong anh You know I just không như tim lại lắm vô tình rơi dành không biết anh có nặng hình như em thích anh biết thật rồi mà yêu thì chắc em thấy chưa đâu một người con gái mà kiêu ngạo thì rất là khó để yêu vậy dù đi